chỉ yêu dấu mây một bầu trời ngã xanh thêm nhẹ lên màu yêu đó anh đã lạc vào cả một bầu trời thương nhớ này chẳng gặp ngàn ngát đây nhưng xin em ngày chúng đôi. Phố Đà Lạt đập pha vào đôi má em Anh đã vội đánh con tim trả về em Trong ngày hồ nắng từ sâu thấp Miên man say sưa như ngày nắng Cho anh mang chút tương tư vào dòng tới Nhẹ nhàng đã có những đêm rồi Khi em quên em môi Chỉ đã muốn câu ca trên mô đài Los Đất theo rộn vàng muôn ngàn lắm Vẫn mong rằng em ở thành phố Rồi từng đêm qua đi lòng anh thêm xôn xao cùng em phiêu du khắp trong đất trời mây yeah. muốn thấy nụ cười ấy luôn giản dài trên đôi môi em thêm lòng say sự cuộc đời để những suy tư chơi với phong bạc cứ bên anh sợ đôi lời người đó bỗng dưng quên đi nữa anh sao mong manh. nâng tay chạm bờ vai đó đi tìm ai anh vẫn luôn ở đây cho tiếng những ngày ban mai nhẹ nhàng nơi đó ảo tất đấy